chỉ có bà này vì thương yêu mà bất chấp cái sự ngăn cản của gia đình trói buộc của gia đình dạ trống gia đình đi tìm mà lúc đó mà muốn gặp nhau tìm nhau khó lắm biết chưa ở đâu ở trong rừng mà biết ở đâu mình ngụy trang một cái bầu với là một cái rổ súc mình nước cạn á mình làm bộ mình đi xúc cá dạ ờ cái tới bìa rừng mình đi mình cũng lội xuống dưới rạch rồi tới bìa rừng đó mình trèo lên mình trèo lên rồi ở trên kia trên cây á mấy ông gác mấy ông biết là mình là là bạn của ông ông này dạ. đó rồi mấy ông ừ, bố trí rước mình đi vô thăm chứ mấy ông khó ra được bị thời chiến mà chút dạ. ông bà đã kết hôn với nhau là hơn 50 năm rồi vậy thì bây giờ nếu như mà mình quay ngược trở lại cái thời gian của ngày đầu tiên mình gặp nhau ông bà còn nhớ không à, ngày xưa tôi với ờ, ông nhà tôi ờ, quen nhau trong dạ. thời chiến mình là công tác mật ổng là bộ đội à. đó bị khóa từ bến tre lên ờ, lên quận chín dạ công tác hai đứa mới uh, quen nhau ủa mật sao quen được à công tác mật là ví dụ như không được xuất hiện là không được xuất hiện công tác mật mà chỉ được xuất hiện trước ông thôi đúng trước không được, tối ổng vô à tối ổng vô <laughs> lúc đó bà nhớ bà bao nhiêu tuổi không lúc đó dường như là mình mới có 18 ờ, tuổi à trời ơi 18 tuổi mới làm công tác mật rồi đó hả cái ngày đầu tiên mà ông gặp bà đó không ông ông nhìn bà đó ông thấy cái điều gì ấn tượng ở bà nhất không người ta nhìn sao mình cũng hiểu dạ nhưng mà mình nhìn mình thấy đẹp với mình <laughs> đẹp với mình hả lớn lên lớn lên rồi nói tiếp đẹp rồi gì nữa đẹp rồi gì nữa không cho nên à, cũng nói thật chúng tôi đối vượt nhau gian khổ gian khổ không ạ à? gian khổ là sao không có phải là một chết một sống mà thấy được mà sao dữ gì không cũng vì à, yêu thương nhau mà chúng tôi không không ngại hy sinh hay là gian khổ gì hết dạ yeah. cái thời buổi đó hai đứa mà yêu thương nhau mà nó phải trải qua hai cái hai cái hệ thống một là gia đình yeah. Dạ. hai là tổ chức yeah. Dạ. mà bên gia đình này lại là càng khó hơn tổ chức sao khó không à, bởi vì cũng như là bên này với với bên kia là là là nó không hợp với nhau ví dụ như là gia đình thì sợ mình mất nửa chừng á rồi bỏ bà này đi dạ đó cho nên thành ra là đến được với nhau phải nói cực kỳ khó ông thuyết phục sao mà đến được ông cái này ừ, hai đứa tôi lén rồi trốn rồi thậm chí á, là gia đình á, là đưa bà này đi giấu luôn đưa đi giấu luôn mà trong lúc đó là tôi không thể đi tìm được dạ bởi vì lúc đó ha là cậu tìm tao chứ tao cũng tìm cậu được thí dụ tôi là con trâu đâu có đi tìm được làm sao đi ở trong kháng chiến mình đâu có đi đi đâu được chỉ có bà này vì thương yêu mà bất chấp cái sự ngăn cản của gia đình trói buộc của gia đình dạ trống gia đình đi tìm lúc lòng bồ không không lúc đó chắc ông khóc nhiều lắm hả lúc đó chắc ông khóc nhiều lắm hả <laughs> lúc đó chắc nhớ bà nhiều lắm phải không ông dạ mỗi lần nhớ vậy rồi mình có viết thư được không ông Coi như khó gặp nhau lắm khó gặp lắm hả nhiều khi á là đến bốn năm chưa gặp không viết thơ được luôn hả bà mấy ổng trong rừng mình dân ở hoài mà Ủa, bốn năm chưa gặp luôn hả bốn năm có hai năm có ít ít chưa gặp nhau được lắm Bà ơi thế thì ờ, mỗi lần mà bà trốn nhà bà đi tìm ông á Thì cái cuộc mà đi trốn đó nó có khó khăn không? Nói chung là không khó là không khó Mình ngụy trang một cái bầu với là một cái rổ súc Mình nước cạn á Mình làm bộ mình đi xúc cá Dạ Ờ cái tới bìa rừng mình đi mình cũng lội xuống dưới rạch Rồi tới bìa rừng đó mình trèo lên Mình trèo lên rồi ở trên kia trên cây á Mấy ông gác mấy ông biết là mình là là bạn của ông ông này yeah. Dạ. đó rồi mấy ông bố trí rước mình đi vô thăm chứ mấy ông khó ra được bị thời chiến mà chú dạ trời ừ. ơi nói cũng rất là nguy hiểm nha, chú nguy hiểm luôn cái, nhất là nữ dạ, dạ cái đường đi nó gặp Đúng biết rồi. bao nhiêu là nguy hiểm với lại hai bên mình phải biết đường vô hai bên mấy ông gài trái gài cho tụi giặc nó vô rồi mà nổ nguy hiểm lắm chú Gần Linh dạ nhưng mà phải tìm mọi cách đi thăm như lúc ông có hứa hẹn với bà gì chưa mà nói bà... chung là cũng có rồi ông hứa sao thương nhau rồi ờ, năm ơi ờ, anh thương năm nhiều lắm kêu bằng năm không à, à. tự vì mình là thứ năm dạ còn thứ ba là thứ của ổng ba thương năm nhiều lắm ờ ba thương năm anh thương năm nhiều lắm dạ. kêu bằng năm không à à dạ. rồi có nắm tay có chứ <laughs> bà còn nhớ nụ hôn đầu tiên của ông lúc đó không có bao lâu thì ông đặt nụ hôn đầu tiên với bà nói chung là chắc cũng cả năm á ngỏ, ngỏ lời thương nhau rồi dạ bắt đầu ờ, hai đứa mới có tình thương với nhau dạ đó nói chung là tổ chức mà tổ chức uh, cưới vợ xong rồi đó là hai đứa mới là ờ, tìm cách đó là vô rừng thăm ổng à lúc mà tổ chức xong rồi đó tổ chức xong rồi trời ơi thế thì uh, những cái lần mà ông chuyển công tác á, thì bà phải làm sao hay là ông chỉ đóng quân ở đó thôi cũng phải chuyển công tác dạ mỗi lần chuyển vậy là bà lại khăn gói đi theo họ nói chung là không đi theo được bằng đêm ông về ông về rồi ông rước ra ra căn dạ ra căn ờ, chơi với ông, ông ngại đêm hay là bao lâu vậy đó à. dạ xong rồi im giặt ông ông đưa về dạ ông ơi có bao giờ hai năm một lần bốn năm gặp lần có bao giờ ông nghĩ rằng ông sẽ không đến với bà được không cái này cũng có bởi vì là bị giặc bắt bỏ tù hết hai năm à. 19 tháng coi như trong hai năm đó ở ở tù hết 19 tháng năm 71 đến năm 72 mới mới về ở tù dạ cũng vì đi tìm ông nữa hả rồi lúc đó ông ông nghe tin bà bị bị bọn giặc bắt thì ông sao nghe chưa có người báo điện dạ nói nói nói chung là làm đứa con là nó lợi nó, nó, nó bằng đứa con nó bỏ xuống nó dẫn bà đi là có người đến báo liền à mà lúc đó ông lo lắng nhiều không ông tại vì con ở nhà thì không ai trông rồi vợ thì lại bị bắt đi như vậy đứa con mới có 29 ngày bị bắt trời ơi sanh con mới 29 ngày lúc đó đau khổ lắm không nha ở nhà là bà bà ngoại á bà cũng bị viền nghèo khổ không nuôi được chết luôn chết luôn đứa nhỏ trời ơi hai năm sau bà ở tù rồi về bà mới tìm gặp nhau nữa mà lúc đó là muốn gặp nhau tìm nhau khó lắm biết tôi ở đâu ở trong rừng mà biết ở đâu nên thành ra phải dò dẫm phải hỏi thăm người này kia kia nọ hỏi gì chứ bây giờ anh ba nhẫn anh đóng quân ở đâu ví dụ ha để bà tìm 19 tháng sau nó, nó thả bà về dạ. là về cái hai chồng sống lại cũng ở trong rừng luôn lúc đó là tôi đâu có để bà ở ngoài nữa tôi đem bà vô rừng luôn đúng rồi thoát ly luôn á thì cái quá trình mà giữa ông bà quen nhau cho tới lúc cách ly là bao nhiêu năm hả bà? mấy năm trời mấy đâu bà cũng gần 4 năm 4 năm 4 xa năm, nhau như thế xa nhau như vậy nhưng vẫn vẫn giữ vững cái tình yêu mình đúng rồi rồi khi bà vào rừng cách ly với ông á là lúc đó hai người mới thật sự là sống với nhau đúng rồi đúng không bà đúng rồi đúng rồi lúc đó hai người mới được gần với nhau rồi từ đó đến nay thì ông bà có bao nhiêu cháu rồi hiện giờ 8 người con trời ơi liên tục vậy đó hả liên tục lúc đó hang lại là tôi ờ, lao động trừ lắm nên thành ra tôi làm là nuôi sống nói chung là ở trong làng sớm á, là nuôi con á, là không có ai bằng tôi đi học đứa nào mà thấp nhất á, cũng lớp 10 dạ còn như là uh, lớp 12 đại học cảnh sát tám người con luôn nhưng mà bà đẻ gì cực quá đẻ suốt vậy đó cái đó là tình thương bất chấp ổng ừ. đi chuyện yêu bất chấp ừ. tại ai vậy ổng chứ tại ai bắt phải đẻ lúc đó bà có bà có ngăn cản ông không không ngăn cản được tình thương mà Ông đi mần nuôi cả vợ cả con đi về cơm nước này kia cái nọ mình chỉ ở nhà chăm con thôi thì còn cái gì nữa mà mình phải tiếc? gửi đi cứ đẻ ừ cứ đẻ khi nào sạch ruột thôi ừ sạch ruột thôi thiệt tình đó chú đi để sạch ruột thiệt á để không còn cái trứng nữa đó trời thương quá thương không không có gì trong tay hết trơn không có gì á hai vợ chồng với hai bàn tay trắng dạ ổng ờ, hay ấy thì đi đi đập lúa chiều giác bao về đó là bây vợ cho con ở nhà chăm làm gì đó làm cứ đi làm suốt không có ngày nào nghỉ hết cứ đẻ vậy mình tiếc gì mình không chịu đẻ tiếc gì nữa đúng rồi cái ngón tay của bác dạ biết sao không sao á cầm lúa làm đậm quá đập lúa cứ tối ngày nắm nắm ngọt cái lợi vậy nè gọi bị lú lú lú đụng mà, mà đập lú riết này nó có tạc luôn à, quá nó vô à. mình đập lú nó mới sạch à, con xưa có đập lúa mà đó, đó. dạ cái, cái cặp á cặp vô Điều xong đập đầu lúa đó, đó, đó, cái à, tay nắm cặp á dạ nắm cặp á ờ. con lớn nhất của ờ, ông nay là nhiêu tuổi rồi con lớn nhất là sinh năm uh, 65 là nay nhiêu ủa 56 tuổi hả 56 đúng rồi 56 dạ nói chung là lớn hơn mình rồi đó có xui rồi mà có xui có cháu nữa mà rồi nhỏ nhất là nhiêu à, nhỏ nhất đây dạ không có nhất còn là... còn nhỏ nữa nhỏ nữa con nhỏ em đó nữa nhỏ em nữa nhỏ dạ. nhất là mấy tuổi bà nhỏ em năm nay tuổi uh, tuổi tuổi chó đó nếu mà còn đẻ được bà có đẻ nữa không chắc cũng phải đẻ cho ông cho ông đâu có cho ngưng ông đâu có cho ngưng cái này là thương quá mà đẻ này chứ không gì hết trơn á ừ tám người con nha có mình bà chăm sóc thôi bà hả có thuê ai không không không lấy ai mà thuê mà tiền bạc đâu mà thuê tám người không thuê ai hết chứ không thuê ai hết có người mà con đứa mà thuê tùm lum chứ làm năm đứa <laughs> con một đứa ừ, ừ. mà sao con nuôi con thấy cực quá mà sao bà cười khôi dễ sợ nhỏ đó thứ 10 còn đứa thứ 11 nữa <laughs> quá trời giỏi luôn trời khâm phục khâm phục luôn theo phụ nữ ngày xưa tuyệt vời chưa dạ. lan nhưng mà con vẫn phải hỏi nha ờ, hỏi là con. trong cái quá trình mà bà nuôi con như vậy thì có cái giai đoạn nào ngoài cái giai đoạn là mà giai đoạn đầu là lúc đó là chiến tranh vẫn còn thì mình khổ thôi nhưng mà từ khi mà giải phóng xong á là ờ, có khoảng thời gian nào mà đối với bà bà cảm thấy bà cực nhất không có cái, cái khoảng thời gian mà con nó bệnh rồi bắt đầu cái thời gian đó dường như cũng hơi túng thiếu yeah. Dạ. hai đứa bệnh ổng thì ổng một đứa tôi một đứa gái ổng đứa trai ẩm di đồng hai yeah. Dạ. lên đó rồi thì hai đứa nó bệnh nó khắc pha nhau ổng phải nhập viện xong ổng mới qua ổng ổng thăm mình yeah. Dạ. xong khi xuất viện về nó không có bằng bạc mà mua thuốc hay mua dạ. thuốc cho con phải bán cái áo bà ba bán luôn cái áo bà ba của mình luôn ông có biết bà đi bán áo bà ba không ông biết chứ đi bệnh viện di động á là tới chừng ra chuyện rồi là không có tiền gì xe nên thành ra phải bán bán đầu về rồi sao nữa bà bán cái áo xong mình có đủ tiền để mình trang trải trong mấy ngày sắp tới không bán áo bà ba cái vô, vô mua thuốc cho con còn lấy tiền hai đứa từ cái nhi đồng mà về đồng phước dạ trời ơi thực chất mà nói đó một người phụ nữ mà tám người con như thế là không lúc nào sung sướng cả nó toàn là vất vả con thấy con có một người con thôi mà con đã vất vả thế nào rồi đừng nói chi là tám người con như thế cơm áo gạo tiền bệnh hoạn học hành hàng trăm hàng ngàn thứ bây giờ trong cuộc sống hiện đại gia đình người ta có hai đến ba người con thôi người ta đã tối tâm mài mặt rồi mà tám người con phải nói là rất là nể ông bà lúc đó bà chắc vất vả cũng tối tâm mày mặt bà nha có lúc nào đó bà trách ông điều gì không bà không trách được tự vì hai đứa cùng nhau mà nhà mà lo cho con thì không ai trách ai ông bà có bao giờ cãi nhau không nói chung mà chén úp còn còn động mà giờ lan dạ làm gì không mất lòng nhau cũng do nó cô áo gạo tiền dạ. dạ đó nhiều khi mình mệt quá đó chú đúng rồi mệt vất vả quá mình cũng cọc mình cọc cái là giận nhau đó cái chuyện này mới quan trọng nhất dạ bây giờ con cứ nghĩ hiện tại bây giờ nha dạ. nếu ai muốn tạo cho con mình một cái ngôi nhà là phải nói vô cùng khó khăn khó lắm à, nhưng mà bác vẫn tạo được năm sáu ngôi nhà Trời cho ơi. mỗi đứa một một một một ngôi nhà hết giỏi quá à, nhưng mà làm bằng hai bằng cải trắng chứ không ai giúp người cái cái hết không hả ừ, không ai giúp bí quyết nào mà ông giỏi gì ông chỉ giùm con ấy con bí quyết này dạ hai bàn tay này phải chai cái gì à cũng chai rồi đó không, mềm lắm chú ơi sáng á dạ. ngủ dậy ha mà nhất là mùa đông không rửa mặt được không tày mặt luôn nó bén chai đó cái à, da nó bén cứng rồi là chà nó con có thể nắm tay ông được hay không ạ à? mà bây giờ đâu có bây giờ hết rồi giờ trời ơi mà thương quá nè hồi đó rồi nó cái này là coi như là nó úp lại luôn nó không thẳng ừ. ra được đúng rồi đúng rồi bây giờ nó ngay dữ lắm rồi nó công vô vậy bây giờ nhờ có người này kia là sung sướng rồi dạ. khổ cực như thế có khi nào ông nghĩ một cách nào đó mình ờ, thoát ly khỏi cái nghèo đó không ông đâu có cách nào chỉ lao động thôi chứ đâu có mình phải càng lao động hơn nhiều hơn nữa ví dụ con mình càng khổ mình càng lao động nhiều hơn nữa ông làm cực vậy về bà có càm ràm ông không không không có nếu mà bà xã tôi nhưng bao nhiêu người khác thì chắc bà cũng trốn bà ông này ông khổ quá mà mà không đủ nuôi con ha rồi sức lực ông đâu còn nữa mà để đáp ứng với mình thôi nghĩ kiếm ông khác ví dụ như những người đàn bà khác ha nhưng mà bà tôi là không dạ càng khổ càng thương nhau càng khổ càng thương nhau thấy chưa con có bao giờ mà khổ quá rồi buồn quá cái hai ông bà chỉ có biết ôm nhau rồi khóc với nhau không nói chung ôm nhau khóc là không có chia sẻ nhau dạ ví dụ như ăn mắm nước dồi hay là ông đi tắt cá kiếm cá cho con ban ngày thì ông đi ờ, đập lúa ờ, nước cạn ông đi kiếm cá thêm cho con nó ăn cho có chắc. yeah. Dạ. chứ hỏi câu hỏi là ăn chứ cái khó khăn cái nghèo mình phải biết tính toán lan yeah. Dạ. có lúc nào đó mà thiệt trong cái lưu cũng còn lon gạo nữa không bà có quyền linh có chứ xảy ra nhiều quá nhiều luôn hả sáng ha tôi dạ. nói quyền linh nghe chỗ này ổng thương ổng nó thôi á sáng á nó cạn sách cái thùng để bắt cua dạ đi bắt cua rồi về nó tranh thủ 9 giờ 10 giờ là đi đi bán thằng về lấy cái tiền nó mua gạo cho con ăn là sáng còn có con lon nấu cơm á nấu cơm cho ông ăn cho con ông chia đứa miếng miếng ăn cho cứng ruột rồi ông đi bắt cua rồi về bán mua gạo cho con ăn ăn cho cứng ruột hả ờ ăn cho cứng ruột lặn chổng khu đi móc cua mà ừ. trời ăn cho cứng ruột chổng khu đi móc cua ừ. nghe những cái từ thấy thương quá nhờ tức là chỉ cần nó cứng ruột thôi cậy ăn gì cũng biết miệng có ăn là được rồi trời ơi dạ. muối ớt với nước mắm không có ăn dạ có cháo cháo có cơm bằng cơm lúc đó bà thấy ông ờ, có những cái tật xấu gì không bà tại con, con người ta khi mà khó khăn quá đó hay bộc lộ những cái đúng rồi hay bộc lộ những cái ha rồi hay là la vợ rồi đánh con rồi đại khái là um sùm trong nhà nhiều khi là ông cọc quá vậy đó không có đâu ông có tốt quá không ông tốt lắm không có luôn không thiệt là tốt quá. gia đình càng khó khăn ông là càng ngọt với mình hay vậy ta vậy thì con hỏi là cái điểm gì ở ông mà đến bây giờ là bà bà vẫn chưa có hài lòng lắm bà muốn ông thay đổi nói chung thì vợ chồng sống cũng là mấy chục năm mà năm mấy năm mà dạ, dạ. thì làm gì mà không không có có có dấp phải với nhau dạ từ chỗ có tình thương là mình bỏ qua hết bỏ qua hết nói chung là ổng cũng không có cái điểm gì gọi là không hài lòng với mình tức là bà chấp nhận được hả chấp nhận được trên nói dưới nghe dạ. ổng nóng mình nguội cho nên vợ chồng vậy lằng nhằng quá thì mình bỏ mình đi đi một tí nó nguội mình về à. thì nó im hết rồi ừ. cái ở đó mình gây với nhau thì vợ bớt lời ha đó. dạ ổng nóng mình chế dầu vô nữa thì thôi xong ngay trái nhà chỗ đầu ở có bao giờ à, ông tặng à, quà cho bà chưa có ngày 8 tháng 3 có Trời có. luôn á hả tặng bông hồng luôn á chú Còn luôn linh rồi đã rồi. vậy ông lãng mạn quá nha cấp này 3 năm năm nào cũng tặng 3 năm sau này chứ hồi đó là không có ba dạ. năm sau này hồi năm nào thì... cũng tặng bông hồng dạ hồi đó thì khổ quá Đúng nhiều rồi. Khi... ủa ông ơi nhưng mà ai tư vấn cho ông để tặng quà cho bà ngày 8 tháng 3 thầy hãy nhớ mà đến ngày đó là mình nhớ chứ à tức là tự làm nha dạ. chứ không phải là à. ai kêu hết á không ai tư vấn hết lúc đó bà con cái rồi vất vả khổ cực quá bây giờ bà suy nghĩ là biết nó đừng đừng lấy ông này có không bà lấy ông này ngon như lấy người khác rồi mệt á lấy ông này ngon như lấy người khác rồi mệt á <laughs> khác là mệt á ủa sao mệt bà bởi vì mình từng coi tivi mà à. với ngoài xã hội mình cũng dòm dạ. xanh quanh mình nay là coi như bảy chục tuổi rồi chú mình cũng biết chịu cực chịu khó với vợ với con nhất mà vợ bệnh đau á nha trời chăm sóc cái chú Quỳnh linh thấy là coi như nó xin lỗi không để chú ghen chăm sóc vợ chu đạo lắm sao bà chu đáo làm sao bà kể cụ thể cho tụi con nghe tụi con học theo tắm rửa chăm sóc ăn uống thay đồ hay đạt chứ có thằng đàn ông nhờ như ông xã của cô gì ba <laughs> trời ơi toàn quá đẹp vời rồi cảm ơn bà đã cho cho con kinh nghiệm rất là lớn tức là hãy nhường nhịn nhau và sống đúng rồi hãy cùng nhau vượt qua những dông bão đúng rồi càng nghèo càng khó thì mình càng yêu thương nhau nhiều hơn đúng đúng đúng đúng hay quá dạ. à và à, ông ơi hôm nay là ông có một món quà bất ngờ nha đây là cái lá thư bà gửi cho ông bây giờ con đọc giùm cho ông nha lớn lên cho ông nghe con đọc lớn cho ông nghe nha gửi anh chàng trai định mệnh của đời em còn nhớ lúc mới yêu nhau Anh đi công tác xa Em thường xuyên tìm cách liên lạc với anh Hỏi thăm tình hình về anh Và nhờ người đưa thư tới anh Những dòng thư này chắc cả anh và em sẽ không bao giờ quên Đã nửa tháng nay không gặp được anh Không biết sức khỏe của anh thế nào Ăn uống có được không Ở địa phương em luôn công tác hoàn thành nhiệm vụ Anh ở nơi xa cứ yên tâm công tác nhé Càng ở xa anh Em càng quyết tâm đợi anh về Và sẽ sinh cho anh một đàn con Không ngờ anh về lại bắt em đẻ liên tục Nhưng em không hề thấy mệt mỏi Vì bên cạnh em luôn có anh để chăm sóc cho em Trời ơi Em chỉ ước ao Nếu có kiếp sau Thì sẽ vẫn là vợ Là mẹ của các con của anh Ký tên Em yêu của anh Nguyễn Thị Nga Đã Đã không không? đã không ừ. xúc động không ông, hùng cái coi nè Trời ơi thương quá bây giờ thế này ông, à, hôm nay là một ngày rất là đáng nhớ khi ông và bà kể cho tụi con nghe một câu chuyện rất là tuyệt vời cái tình yêu thương của ông bà ông cũng muốn nói với bà trong giờ phút này cái gì không ông hôm nay là cái ngày gần cuối đời của tôi và em vì con cái vì sự giúp đỡ của hai cháu mình mới có ngày hôm nay cho nên tôi quá xúc động và không thể nói thêm nữa nụ hôn đầu tiên sau năm mươi mấy năm dễ thương quá, dễ thương quá.